做山椒，心事托 n i n 家家。 あ

nhảy đi tầng tầng tầng tầng tầng tầng nhảy đi bạn 山丘。สวัสดีค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสจ้าค่ะค่ะค่ะค่จ้าจ้าอ๋อ้จ้าจ้า engkau yang cantik Engkau yang manis Engkau yang manja Ok Một <laughs> Hai Ba đấy <laughs> Mặt tiền rất là ổn định đấy Có tiền không? Thiệt Có ai hốt chưa? Chưa Còn đồng trinh à? Vâng Ông mẹ ơi uổng nhá dạ, dạ. you <laughs>